Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cái kính nhìn xuyên lắp bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná thì tôi có rất là nhiều những cái clip để chia sẻ và hướng dẫn và test thử cho anh em để, để em thấy được cái độ hiệu quả của nó thì clip này thì tôi cũng xin chia sẻ qua về cái kính đấy để em hiểu rõ hơn vì gần đây có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cái kính đấy thì với kính đấy thì nó sẽ phù hợp cho anh em là làm tay con đến các sân chơi mà không nguồn được nắp đĩa quân hột hay cũng như không chạm tay được vào hột thì anh em chỉ cần là mang theo cái kính áp tròng đấy mang tới sân chơi và đeo vào mắt mình và nhìn xuyên thấu tất cả các vật thể anh em nhé thì với kính đấy thì nó có hai dạng một là kính áp tròng hai là kính kính ờ, gọng đeo vào mắt mình thì anh em có thể là à, lựa chọn cái kính nào phù hợp với anh em phù hợp với sân chơi của mình anh em nhé thì với kính áp tròng hay kính nhìn xuyên các vật thể đấy thì anh em đang à, đặt ra rất là nhiều câu hỏi đấy, và nhờ tôi tư vấn thì cái thứ nhất câu hỏi à, anh em quan tâm nhất đó là kính đấy có thể nhìn xuyên được tất cả các vật thể không thì xin thưa với anh em thì kính đấy có thể nhìn xuyên được qua tất cả các loại nắp đấy, nắp nhựa nắp xanh nắp sứ nắp nhôm đấy hay là nắp mũ nắp cuốn băng keo đều được hay là tất cả các loại bài trên thị trường đều được em nhé Đấy, nhưng ngoại trừ ngoại trừ là nắp bọc trì và nắp đen có độ dày lớn đấy hai cái loại nắp đấy thì không thể xuyên được anh em nhé thì em biết rồi với loại trì thì không có một cái thiết bị nào đấy, có thể nhìn xuyên được đấy, và nắp đen ừ, có độ dày lớn thì trong nó rất là đen đấy ánh sáng không thể xuyên qua được thì nó tối qua thì anh cũng không thể nhìn được em nhé đấy anh em phải hiểu rõ là gì tất cả các loại nắp đấy trừ nắp đen có độ dày lớn và nắp bọc chì là không thể xuyên được đấy và cái thứ hai nữa là đeo có dễ không và có ảnh hưởng gì tới mắt không thì xin thưa anh em đeo rất là dễ khẳng định với anh em ai cũng thể đeo được anh em chỉ cần là lấy cái kính áp tròng đấy anh em bỏ ra đầu tay này và anh em đeo vào mắt mình thôi anh em đeo, anh em đeo vào đúng cái vị trí nòng đen con người của mình ấy thì không thể phát hiện được nhé người ta có ngồi bên cạnh hay nhìn thẳng trực diện vào mắt mình thì cũng không thể phát hiện được mình đang đeo cái kính áp tròng đấy đấy và cái thứ hai nữa cái độ nhìn xa của nó thì em phải nên biết này đấy, độ tầm xa của nó là 2 mét đổ lại thôi anh em cố gắng ngồi càng gần càng tốt đấy chứ anh em ngồi quá 2 mét thì anh em không thể nhìn được đâu anh em nhé lưu ý tôi phạm vi là tầm 2 mét đổ lại thôi và cái ba nữa cái thời nữa hạn dạng sử dụng của nó là trong vòng một năm thôi đấy thì cái tất cái gì thế thôi nó có thời hạn sử dụng chứ không thể dùng được mãi được đấy thì cái thời hạn của nó là trong vòng một năm đấy sau khi anh em đeo đấy, qua quá trình em sử dụng nó sẽ mờ dần mờ dần đi đấy thì à, cái thời hạn của dụng cứ trong vòng năm tôi sẽ bảo hành cho anh em trong vòng một năm nếu có mờ hay nhìn không rõ tôi sẽ đổi mới cho anh cái khác đấy thì à, ngoài ra cơ sở tôi cung cấp rất là nhiều đồ chơi nhé tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game phát triển điện thoại đây anh em cần thì em cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em có thể mang nắp đĩa quân hột tới trực tiếp nhà tôi để anh em trải nghiệm để, để thực tế em cảm nhận cái độ hiệu quả của nó để em áp dụng vào sân chơi của mình nó một cách hiệu quả Đấy, nó giúp anh em giành được chiến thắng thì với kính áp tròng nhìn xuyên thấu tất cả các vật thể thì một tần nữa khẳng định anh em có thể nhìn được tất cả các loại vật thể Đấy, nắp sành nắp sứ nắp mũ nắp quấn băng keo hay là tất cả các loại bài Đấy, trên thị trường trừ nắp là bọc trì và nắp đen có độ dày lớn là không thể xuyên được anh em nhé đấy thì em quan tâm có thể liên hệ hay đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đeo này cách sử dụng này làm sao cho nó hiệu quả anh em nhé xin cảm ơn anh em đã theo dõi video